Xin chào các bạn đang đón xem video của Lệnh Đô Thị. Từ giữa năm 2021 trở lại đây, thông tin về tuyến đường vành đai 4 sắp được triển khai tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Người dân mong ngóng từng ngày dự án này được triển khai. Mới đây, chính phủ cũng đã trình đề xuất xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội lên Quốc hội. Vậy cụ thể đề xuất này ra sao? Có điểm gì mới so với trước đây? Mời các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Lãnh đạo chính phủ mới đây đã họp với thành phố Hà Nội các bộ, ngành có liên quan và thống nhất triển khai đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Theo đó, giảm hơn 9.200 tỷ đồng so với phương án trước đây. So với tờ trình đầu tiên vào giữa năm 2021, tờ trình vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố và tư vấn vừa trình bày với lãnh đạo chính phủ, có nhiều nội dung thay đổi theo hướng rút gọn dự án. Cụ thể, trong tờ trình gửi chính phủ tháng 10 năm 2021, Tổng mức đầu tư dự án đường vành đai 4 thành phố Hà Nội và nhà đầu tư đề xuất là 95.045 tỷ đồng, nay được điều chỉnh xuống còn 85.813 tỷ đồng, giảm hơn 9.200 tỷ đồng. Với phương án thi công, tờ chỉnh trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thống nhất hoàn thành vào năm 2030, nay được điều chỉnh là năm 2025. sau khi các nội dung trên được lãnh đạo chính phủ thống nhất. Cuối tuần qua, chính phủ cũng vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại tờ trình này, chính phủ đề xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến đường nối hướng cao tốc Nội Bài Hạ Long. Trong đó, đoạn qua thành phố Hà Nội dài 58,2 km, Hưng Yên dài 19,3 km và Bắc Ninh dài 25,6 km và tuyến nối 9,7 km. Dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 90 đến 135 m đầu tư phân kỳ với quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc hạn chế. Tốc độ thiết kế là 80 km/h, với bề mặt cắt ngang là 17 m, bề rộng cầu 17,5 m. Các yếu tố hình học được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Trên tuyến bố trí 8 nút liên thông hoàn chỉnh, giao cắt với đường hiện trạng và các lối ra vào đường cao tốc, gồm có cao tốc Hà Nội Lào Cai, trục Mê Linh, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 38, cao tốc Nội Bài Hạ Long, hoàn thiện nút giao với đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, chính phủ kiến nghị phương án đi trên cao khoảng 65% chiều dài dự án, một số đoạn tuyến khoảng 39,13 km, trong đó Hà Nội là 10,53 km, Hưng Yên là 8,4 km, Bắc Ninh là 20,2 km, có nhu cầu liên kết ngang thấp, không quy hoạch tập trung đô thị, công nghiệp, có chắc dọc thiết kế đi thấp để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ngoài tuyến chính, dự án còn đầu tư xây dựng phần đường song hành hai bên qua đô thị, khu dân cư, bố trí không liên tục. Quy mô mỗi bên có chiều rộng nền đường là 12 mét. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được chia thành 7 dự án thành phần – tách riêng phần giải phóng mặt bằng và phần xây dựng đường song hành triển khai độc lập theo địa giới hành chính giữa các địa phương, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Riêng dự án thành phần 3, xây dựng chính tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức PPP, gồm hệ thống đường cao tốc toàn tuyến và tuyến nối 9,7 km, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan phụ trách. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 là khoảng 85.813 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 19.590 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị là 49.291 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác là 5.915 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 8.787 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn dự án, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 50.189 tỷ đồng. Vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 là 6.214 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư là 27.180 tỷ đồng, chiếm 48% mức đầu tư dự án thành phần PPP. Tại tờ trình lần này, Chính phủ đề xuất chuẩn bị dự án từ năm 2021 đến năm 2023. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2024. Thi công xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành từ năm 2022 đến năm 2026. Dự án thành phần 3 triển khai từ năm 2022 đến năm 2025 tiến độ giải ngân kéo dài sang giai đoạn sau 2025. Chính phủ kiến nghị Quốc hội thông qua các cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho dự án, trong đó có việc cho phép chính phủ phát hành trái phiếu để cho các địa phương vay đáp ứng nhu cầu thực hiện, giải ngân cho các dự án trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2025. Các địa phương chịu trách nhiệm cân đối nguồn thu của ngân sách địa phương – để hoàn trả ngân sách trung ương trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm cả nguồn thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường dự án. Bên cạnh đó, các dự án thành phần cũng sẽ do các địa phương quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện, chỉnh tự, thủ tục thực hiện các dự án thành phần tương tự như dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án, riêng dự án thành phần 3, đầu tư hệ thống đường cao tốc toàn tuyến và tuyến nối 9,7 km, đi trùng đường cao tốc Nội Bài Hạ Long, thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT, sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan thẩm quyền, được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư.